the scammers. Getting the licks in the band. Legacy. Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Hôm nay tiếp tục mình sẽ cùng với anh em đi Úc Radian Public Hành trình tìm kiếm Radian Public tiếp tục Và trong quá trình test, bây giờ mình sẽ quay toàn bộ từ đầu đến cuối Thì video này nó có thể là hơi nhàm nhưng mà hy vọng là anh em có thể nhìn nhận được cái việc mà ốc cúc nick nó sẽ khó khăn như nào và hy vọng là anh em luôn luôn ủng hộ mình bắt đầu thế nào step 3 mình sẽ lấy à, một số cục để làm mồi cục này còn 7 mình sẽ giữ nguyên đợt 3 đi mình lấy cục mồi đầu tiên 1 2 3 cục thứ hai của mình là cục lửa tiếp tục bỏ đi còn ba là một trăm phần trăm anh em à được lấy một còn ba rồi mùi cực đẹp ba rồi còn bốn bỏ chuyển qua cục ba rồi còn một luôn quay lại mất tiếp tục mua cục khác lên hai ba 4 14 lên 5 này rồi cộng 5 tiếp tục 10 4 mình chỉ quan tâm những cục đam ba này thôi nha em những cục đam ba là những cục cực kỳ ngon 1 2 3 4 rồi lên còn 4 còn 5 rồi đây là còn 6 không đây rồi cộng 6 tiếp tục úp cục này lên cộng 5 rồi chuyển qua cục này lên cộng 6 lên 7 này rồi lên cộng 7 và chúng ta sẽ úp cái cục cộng 7 này hai cục cộng 7 này đây một cục phai và một cục ớt để có thể úp được một cái cục lên bánh hai như vậy thì chúng ta tiếp tục vào enter và nhốt và cục đam bao của mình sẽ là cục kính ở đây mình cũng có một cục đam bao rồi lên à, supply chấp nhận được bây giờ mình sẽ phải mồi hai cái cục để bán như đó này mình một cục phai và một cục ớt thì ra áp supply nha nhé 6 này bỏ đi giờ mình lấy một cục phái khác đây mình có một cục phái khác này anh em giờ mình thêm cục phái nữa rồi cộng một chuyển lại một cục ớt này rồi lên 7 mình tiếp tục thử xem một cục file và một cục ớt như lần trước xem nó có ra được áp supply không nha nhé nó có có tỷ lệ hay không thì còn là vào up supply đây đây vẫn là up supply hai cục up supply nha nhé bây giờ mình sẽ phải úp cái cục range 2 này lên thành range 2 cộng 7 chúng ta sẽ phải mua lại một cục range 1 đây mình sử dụng đẹp 3 mình mồi luôn một mình chuyển lại ở ờ, bây giờ bây giờ hai anh em không clip bỏ nhé clip thẳng vào Ukraine 2 đây một hai cộng hai là một trăm phần trăm nhé quay lại rank một cục cục này lên còn ba lại chuyển sang cục hai lên rồi đã lên còn ba chuyển sang một rồi lên cộng 4 chuyển lại lên 2 lên 4 hay không rồi lên 4 chuyển lại 1 chúng ta lên cộng 5 của ranh 1 mất mất thì anh em sẽ phải chuyển cục khác đến nuôi nhé nhé đây mình mua set cục khác một mình lại chuyển sang cục ranh hai rồi lên cộng năm tiếp tục bỏ xuống anh một cái môi rồi cộng hai tiếp tục bay lên ba cộng sáu tất cả là mình ép chay nhé không như video lần trước rồi lên cộng sáu tiếp tục chuyển sang bên một môi tiếp cái cộng bảy mới là cái quan trọng anh em ạ rồi lên lên cộng ba cộng 3 là 100 phần trăm thì nó sẽ lên mà đây và cộng 7 này mình là quan trọng này nha rồi lên cộng 7 tuyệt vời sau khi úp được hai cái cộng 7 thì mình có thể tạo public hay còn gọi là úp lên và đây anh 3 nhưng mà mình sẽ giữ lại mình tiếp tục mua tiếp một cục nữa mình muốn làm khoảng ba cục hai cục gì đấy sau đó mình úp một lần để xem có tỷ lệ ra ngon giống như lần trước mà mình ra hai quả protein này hay không đây hai quả protein của mình tiếp tục mình quay lại ranh một với môi nha nhé đây môi cũng này rồi lấy bốn mình tiếp tục úp cái cục này của mình chuyển sang ranh hai đây một hai đây đã có hai chuyển là ranh một đến một mình dùng cục còng bốn này úp còng 5 để mình ngồi rồi lên quay lại lên hai úp tiếp cục hồi nãy đây rồi đã mất luôn một to mất một cục của mình rồi bây giờ mình sẽ phải làm lại một cục range một khác mình sẽ sử dụng uh, nước đi một hai ba một trăm phần trăm rồi mình chuyển sang bỏ đi mình mồi lại lúc này lên cộng 6 rồi cộng 6 bỏ cộng 6 đi rồi từ cộng 3 lên cộng 4 rồi đã cộng 4 bỏ Ủa, em nói lên cộng 7 xem có lên không rồi ngon lên cộng 7 luôn nha nhé rồi để riêng nó ra tiếp tục mua một cục khác rồi lên bỏ cục này đi chúng ta quay lại với cục còng đam ba của mình cục này là cục chính và mình không hy vọng nó mất đi rồi còng năm tiếp tục bỏ cục mồi lên rồi còng hai còng năm bây giờ mình sẽ úp em lên còng 6 rồi đỏ lên còng 6 bỏ nó đi lại quay lại cục 2 úp lên còng 3 sau đó lại bỏ cục 3 <laughs> úp lên còng bỏ lại cục đảm bảo của mình cứ tương tự như vậy lần nào mình cũng vậy hết đó, rồi lên còng 7 ngon lên cánh đao luôn chúng ta lại có hai cục còng 7 bây giờ mình sẽ thử một cục đam 3 và đảm bảo thì nước và một cục đẹp success successory 2 thì win xem nó ra cái gì nha nhé sử dụng lấy úp đá ba là cục chính và cục đẹp ray 2 win là cục phụ và chọn commissioning đây nó sẽ là bát sân một cục đam ba và một cục đẹp ray 2 sẽ ra bát sân anh nhé tí nữa mình sẽ test thêm một vài lần nữa xem như thế nào buộc rồi hai của mình mình sẽ lên vòng hai luôn một hai mình sẽ quay lại bên một mình tiếp tục vòng ba mình lên vòng bốn rồi vòng bốn quay lại bên hai bắt sân này của mình lên vòng ba ui mất luôn anh em ơi tiếc thế nhỉ rồi chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu một cuộc đá bài hệ nước khác một hai ba bỏ đi đẹp ba năm rồi còn bốn lên con 6 tiếp tục 5 lên 7 không đây rồi lên 7 bỏ đi mua một cục khác mình sẽ mua một cục đất v 2 đây mình sẽ mua cục này đi khắc thì mình không muốn mất cục này ui ôi mất luôn cục tam ba của mình xấu xếp ngồi lại thôi nha hai ba phòng ba bài này nha bỏ đi mình mua tiếp cục đẹp với hai này cục này có vẻ không thơm rồi hoặc là có người nào đang ức chung với mình rồi bốn anh em làm như vậy thì kiểu gì anh em cũng lên được một cục con bảy em cũng không phí quá như nhé nếu như mà anh em đè một cục mà anh em ép miết thì đó tỷ lệ mất rất là cao đây vòng năm tiếp cục này này mình có cục nào là một cục con bảy này một cục hai con bảy này còn bốn rồi chuyển sang cục này lên con sáu mà em tách ở con 6 hy vọng không tách nữa ui lại tách con 6 sót thế tách hơi nhiều nha em ạ anh em thấy không nên việc úp qua đây cực kỳ khó đó như bộ luôn rồi năm đấy không rồi thứ năm lên sáu trả nhẹ cúc này lên sáu cúc này không lên sáu rồi để cái cục này lên bảy thì mình sẽ cho cục này lên bảy luôn rồi em này đã lên bảy bây giờ mình chuyển sang cục này hy vọng là lên bảy đi ui mất nó không theo được anh em ơi bây giờ mình đã hết luôn và bây giờ mình sẽ phải quay lại mình về mình lấy thêm luôn đây có hồng đồ run đâu mình sẽ sử dụng thêm luôn và để chuyển hồng đồ chúng ta sẽ phải đợi 27 giây nhưng em 30 giây mình sẽ phải lấy thêm room 11 room rồi mình sẽ bỏ em room vào đây cho nó gọn vào rồi là mình đã đi lấy thêm luôn để ép tiếp sau khi một cơ hội tạch rất là nhiều đây một cộng bài này mình có hai cục cộng bài này mình úp thẳng bây giờ mình sẽ sử dụng tiếp cục đam ba của mình một ba mình lại lấy một cục khác mình một rồi 4 5 6 rồi em ơi cho nó lên bài đi mà để mình test xem nó có ra được up supply này không hay là bắt sân như vậy Hôm nay mình có một cục bắt sân nhưng mà đã bị ép tạch vòng 4 rồi mình sẽ tiếp tiếp một cục còng 1 ra để còng 2 đi rồi sau đó mình mua là cái cục còng 6 của mình lên vòng 7 ui mất luôn wow, có vẻ à, ngày hôm nay không phải là ngày may mắn của mình à đây mình còn cục đam ban nữa tiếp tục chơi luôn một hai ba đây bốn lên năm đi mất khá là khó đấy anh em ơi lên rồi bốn ba rồi năm rồi lên bốn rồi sáu lên năm lên bảy không rồi lên bảy sau khi lên bảy mình lại đánh úp mình thử xem đánh ba của tôi và thầy Vinh ở đâu để bóng tối luôn nhưng mà là đem xem với hai xem nó có ra bắt sân không nhé bắt sân mình sẽ lấy cục đam ba cục chính và cục đẹp ray hai là cục phụ đây. không hề ra có thể là mình phải dùng một cái đam ba và cái thứ hai khác hệ bây giờ mình sẽ up ray hai của em đó lên một hai rồi chúng ta sẽ dùng một cục khác để môi sáu sạch rồi lên lên ba chuyển sang lên một còn bốn chuyển sang lên hai úp tiếp rồi vòng 4 và phía sau anh 1 mũi 5 lên rồi lên rồi cục này có thể lên 5 không rồi lên 5 sang anh 1 lên 6 ok đã lên 6 lên 6 rồi nhé lên 6 ăn theo đi mà rồi lên rồi ngon yeah dạ, đến bảy mình đang sới cục này của mình tách đây rồi đến bảy như vậy là mình có cục ba đến bảy bây giờ mình úp tiếp hai cục này mình sẽ đánh úp lên cục này mới nút cộng không đây rồi mình đánh úp áp to cell mình úp đánh hai tiếp một hai chúng ta là chuyển sang anh một mình phải úp cục này lên đánh hai còn bảy nhé nhé rồi hai mình xem là có thể ăn tay được không ba rồi còn ba tiếp tục nào rồi đến bốn ui tạch mất rồi anh em à ok bây giờ mình yêu mình sẽ úp rank một cục này lên một phát sau đó mình sẽ úp luôn radian rank ba mình sẽ sử dụng cục đảm bảo file này và cục đám hai này là cục phụ một hai Phục đi không? Nó cái gì đây? Yeah! Phục đi là chúng ta đã vừa làm ra picnic sau một hồi vật lộn wow trên đây là quá trình mình úp picnic ở cái video thứ hai hy vọng là video này có thể giúp ích được ít nhiều cho anh em trong cái quá trình úp radian ở server Realmo hy vọng là sẽ thể gặp lại anh em ở các video tiếp theo và anh em đừng quên để lại comment ở những thắc mắc ở dưới và mình sẽ làm video tiếp theo và giải thích các cái thắc mắc đó của anh em bye bye và hẹn gặp lại anh em